điều đặc biệt của ờ, cái vụ án này là xảy ra vào ngày 7 tháng 7 là một cái tháng gọi là rất là tâm linh luôn nha cả nhà thì anh em mình đang đứng ở khu bồ họ Lê Nguyễn Đó. thì uh, mấy cái này đều quê quán Bình Dương cả bây giờ anh em mình à, tới đây chắc cũng ờ, giờ ngọ rồi anh ha 11 giờ mấy 11 giờ mấy rồi gần 12 giờ gần tới giờ ngọ chính rồi giờ anh em mình đi vô đây để lúc trước biến lại khác không nha. lúc trước khác ha bây giờ chắc thêm một số ngôi mộ của ờ, dòng họ ở chỗ này được không em cứ ờ, nhìn thấy đây cái cô này là cái cô người yêu của cái người tên hải dương đó à đây người là anh linh đó. đây là cái người yêu của ờ, tên thủ phạm là mọi người và wow, những người phía bên cạnh là những người thân của cô gái đó 6 người đó 6 dạ, dạ, người, hai người người, sáu người anh thấy cái ngày mất không? Ngày 7 tháng 7 hết. Bên đây là hai người nữa nè mọi người. Đó. Mọi người có để ý là những người này có chung một cái gì không? Có chung một ngày mất. Là ngày 7 tháng 7 năm 2015. đây là hai ngôi mộ hai bên và bên kia nữa mọi người một vụ án rất là lớn luôn chúng con hôm nay đến viếng thăm và nén hương đến chư vị rất mong à, chư vị khúc mày khúc mặt ở đây an nghỉ giờ mình sẽ à, tiến vào trong nha cả nhà và em à, sẽ à, thắp một nén hương để cầu cho các hương linh những on hồn vụ án năm xưa được siêu thoát nha cả nhà hai nhân cách hôm nay anh em chúng con đến đây với lòng thành viếng thăm và cầu mong cho những hương linh phong linh ở đây được siêu thoát vãng sanh cực lạc nam mô di đà phật mọi người ơi Đây là cận cảnh Của đại gia đình năm xưa những ờ, thước phim này rất mong mang đến cho đại gia đình một cái suy nghĩ về cuộc sống vô thường bên đây là có hai hàng chữ tổ tiên công đức muôn đời muôn đời vì cái à, tấm di ảnh đã chia lại rồi em cũng không có tiện muôn đời thịnh muôn đời thịnh nha mọi người và bên đây là con cháu Thảo Hiền vạn kiếp vinh có lẽ là vậy hoặc là nếu anh chị cô chú nào biết ký tử phía sau tấm di ảnh này là gì hãy bình luận cho em một cái bình luận nha để em biết chứ ờ, thực tế là em ờ, đến đây để xin phép đại gia đình review cô gái là người yêu của Nguyễn Hải Dương cô gái này đây là cái à, cô gái người yêu của Nguyễn Hải Dương là cả nhà đó cận cảnh luôn đó rất là cảm ơn cả nhà đã theo dõi em đến giây phút này nha và trước khi ra thì em cũng ờ, khép cửa lại em thấy có gì rất là đều trùng hợp ngày 7 tháng 7 và đúng một ngày đó vào ngày tháng 7 đó cũng rất là nghiệt kỵ đúng không? đúng rồi à, nói chung là cũng có thể là một cái gì đó là nó sự trùng lập hoặc là thấy cũng nhưng mà nhìn cái số 777 là anh thấy anh thấy vậy nó không được may mắn lắm một cái số âm và thật sự thì uh, mấy anh em mình đi quay đây là chủ yếu là uh, khi tới và sẵn tiện là mình quay luôn và vào một thắp nén hương để cho những vị ở đây chứ không cố ý là nhắc lại những cái đau thương à, xảy ra đối với gia đình à, nên à, rất mong à, quý vị thông cảm và có gì đó sơ suất bỏ qua cho và khi lần đầu tiên em tới những cái khu mộ đây là em thấy cảm giác này giống như một nghĩa trang bình thường không hoặc là giống như một công viên thì à, lúc mà em à, tới đây ở đại gia đình em cảm giác ở đây giống như là một cái công viên á đúng như cái tên là nghỉ trang ho viên luôn á cả nhà rất là mát mẻ và cảm giác rất là ấm cúng với cái lời kinh tiếng kệ luôn như cả nhà ở đây là rất là to dạ. như là hơn 20 hecta lận 20 hecta ừ, như anh đọc tư liệu thấy cái gì và đa phần nơi đây là nghỉ trang gia đình nên là mắc tiền lắm ở đây dành cho những người giàu là nhiều đất Đau ở đây rất là có giá trị nha cả nhà đa phần là dành cho những người giàu có mới có thể nằm nghỉ lại đây thì rất là cảm ơn cả nhà luôn chúc em đại gia đình xây đây. Đây. ha cứ cứ để gì cho đại gia đình xem luôn ha em thấy như nghi trang đây là thấy đa phần là nó rất là to và sau đó là có những khu mộ gia đình nè và ở trong người ta xây giống như một cái chánh điện để dành thờ hoặc là những cái lời nói của ông bà xưa ghi lại hay những câu hay đó dạ, những con cái cháu sau này đúng không dạ. nhưng phía trong là ghi là tổ tiên công đức mu đời thịnh hiếu đạo con cháu hoạn kiếp thờ, đó là làm gì làm nhưng mà người tổ tiên là à, nói chung bây giờ cũng vậy đời trước mình sẽ sống công đức thì đời sau người ta sẽ theo đó dạ. một tấm gương người ta học theo dạ à, giống như là mình ăn ở Phước Đức sau này con cháu cũng được đó cũng là một lời nhắn nhủ để ờ, những người xưa từ xưa giờ rồi cho tới tận bây giờ người ta vẫn ờ, cái câu đó anh thấy áp dụng cũng rất là hay người ta nói là có phước mặc sức hoặc là có đức mặc sức là ăn và xa xa kia là những khu mộ gia đình rất là rộng lớn và đa phần ở đây là tiền tỷ đổ lên không nha không có dạ. một trăm triệu đâu khu mộ đã nói khu mộ gia đình là tiền tỷ không rất là khủng luôn em thấy lúc kia kìa bên kia người ta trồng cây cọ được có cả bàn ghế đó. dạ em sẽ à, tham quan và review một số ngôi mộ trong cái review trong cái à, series này rất mong cả nhà ủng hộ và theo dõi cái series review cái khuôn viên nghĩa trang này cùng với em nha cả nhà Hẹn gặp lại cả nhà trong các ờ, video sau nha